Paris Park. Monsieur, bonjour. Au revoir. trụ sở cảnh sát quốc tế ở Hồng Kông. Lãnh đạo, Thưa lãnh đạo, nhà của tôi ở trong cái thôn này. Tôi là người sinh trưởng tại đây. Đề nghĩ thôn này không lớn. Ở đây có núi, có nước, có sừng sậm. Những người hàng xóm láng giềng vô cùng thân thiện Ông bà già và những thanh niên rất hòa hợp Đây là bài hát anh viết cho tôi Tôi luôn ghi nhớ trong tim mình Tại sao anh anh còn có Bài hát mới Viết tặng cho tôi đúng không Tìm một nơi kín đáo rồi mới mở xem 009 Nhiệm vụ lần này rất quan trọng Nếu thành công anh có thể cứu cả thế giới này Rõ Giáo sư Peterson ở một trường đại học ở Thụy Sĩ Đã phát minh ra một loại hạt giống Kinh thiên động địa Tên là hạt giống của Thượng Đế Chỉ cần để nó xuống cát Tới chút nước Chỉ trong một phút hạt giống sẽ đâm chồi nảy mầm Thật không Bây giờ bọn họ đem hạt giống Thượng Đế Đến cho Động sự trưởng Lạc Gia hậu của công ty Mạng Hậu Thiên chuyên đầu tư cho các dự án nghiên cứu chính là gia tộc họ Lạc nhiều đời làm vua trọng bố của Lạc Gia Hậu đã rửa tay các kiếm nghe nói trong ghi hướng gửi cho năm đứa con là không được làm hiệp đạo nữa cho nên đứa con thứ hai Lạc Gia Hậu mới thành lập công ty nghiên cứu Mạng Hậu Thiên này Bây giờ anh ta là đại gia Tôi muốn anh trà trộn vào Hạo Thiên Máy tính này sẽ phát nổ trong 10 giây nữa Còn 5 giây nữa 4 3 2 Mẹ ơi, con về rồi Raymond, tôi đi giao của cậu sao càng ngày càng tệ vậy Uổng công tôi bao năm nay cho cậu đi học Chính cậu muốn tôi tập kích cậu mọi lúc mọi nơi Để cho cậu có cơ hội rèn luyện thân thủ Phải nhưng mà cậu chẳng có tiến bộ gì cả Thì sao tôi tiến bộ được Cậu không thấy lạnh hả À phải, cậu không nói là tôi cũng không để ý nữa Tại sao chứ, người anh em Cậu mặc quần lót giống như hệt tôi ừ? Sao có thể chứ Kích thước của tôi lớn hơn của cậu mà à, Anh ba Em cô sao chứ Đau quá Vậy đi anh xoa cho ờ, Anh ba à, em lớn rồi ai không thể nào xoa bóp cho em được dạ. Cũng đúng Tôi cũng lớn rồi Cậu không thể nào xoa bóp cho tôi được Cậu nằm mơ đi nhé Lỡ tôi làm cho hơn bị thương thì sao hả ờ, Anh ba à Em là hậu dân của gia tộc Hiệp Đạo Lạc Gia Cũng phải có thân thủ cao Để ra ngoài sông pha giang hồ Không làm mất mặt gia tộc Chỉ mới với chiêu trò giới dẫn của em Mà muốn sông pha giang hồ sao Là sẽ ra chuyện gì sao hả Có chuyện gì phải ăn nói với mẹ sao hả Mẹ qua đây nè cô cưng Sao mẹ ngủ trễ gì Để con giữ uống canh Nếu không cô sẽ không uống đâu Món canh này thật là bổ dưỡng Phải bổ khí đó Mà uống đi kẻ nguội Chứ mình thấy quá đạo của mẹ Cậu càng lúc càng nặng Hôm qua bảy còn tưởng tôi là con chó của mình nữa Thịt nhão Còn mà uống đi kẻ nguội đó Không nóng lắm đâu Con có thể uống thế này nha Mẹ có gì muốn tốt cho con thôi con trai à, canh ngon không? À. Con chưa từng uống qua món canh nào bổ dưỡng như vậy Các con cứ nói chuyện đi Mẹ đi ngủ trước nha Dạ mẹ mau nghỉ ngơi đi Mẹ để con đỡ mẹ cho Tịch à? nhão à Nó ngoan lắm à, Cả ngày Chưa nghe nó sủa Nó rất là ngoan mà Lúc nãy mẹ tìm đồ Thì thấy cuốn bí kiếp và chính tay bốn con viết Thoát thân Đại Pháp Mẹ cũng từng học qua Vậy mẹ dạy cho con nhé Được ạ à. Cổ hoạt tử Mẹ à con thấy con tự học vẫn tốt hơn Con trai à con không thể nào tự học được Mẹ sẽ giúp con mà Giúp thế nào Thế này nè Con hãy nghiên cứu đi nha Chưa đầy 6 tiếng Con sẽ học được thôi Đến lúc đó thì con sẽ thoát thân được Con biết không con trai Con biết rồi mẹ à Ngoan lắm Dạ Hưng Gọi đó giùm anh đi Mẹ bảo anh luyện công thì anh cứ luyện đi Em không dám làm trái lời mẹ đâu Raymond Raymond cứu tôi với cố tôi Cô Torijumon Tôi còn tưởng là cậu thích chơi cái này chứ Tôi sẽ trừ tiền lương của cậu Cậu bán rẻ anh em Tôi sẽ trừ tiền lương của cậu đó Đừng tắt tiền Cậu biết tôi sợ bóng tối mà Cố tôi với Trung tâm nghiên cứu mạng hào thiên Chào anh Lạc chị giám đốc lạc xin chào anh là công ty anh nhiều trai xinh gái đẹp có gì Ngay cả người dọn dẹp phòng vệ sinh cũng đẹp trai thế này Hôm nay có một giáo sư thượng sĩ đến giới thiệu về một loại hạt giống thần kỳ Giá trị rất đáng kinh ngạc Cho nên anh Giám đốc Lạc Ông Sử Đông và Peterson đã đến Giám đốc Lạc à Đã đâu không gặp Lâu rồi không gặp Lần này nhắc trả mọi người rồi Giáo sư Peterson Cuối cùng ta cũng gặp nhau Hạt giống thượng đế chỉ cần có nước Thì có thể đâm chồi nảy mầm Ra bất cứ loại giống cây nào Nó thật sự làm được vậy Thì vấn đề hạn hán Ở nhiều khu sẽ được giải quyết Bởi vì hiệu quả của hạt giống quá thần kỳ Cho nên hôm nay tôi sẽ biểu diễn cho các vị xem Đây chỉ là cát thôi Có thể trồng được sao Đây chính là điểm thần kỳ nhất Hay quá, đúng là một kỳ tích Ăn được không? Tất nhiên là được Anh cứ thử đi Có phải vừa thơm vừa ngọt không? Giải thích là sao này sa mạc cũng có thể trồng loại táo này hả? Chỉ cần có nước thì trồng gì cũng được Nhưng là giống thượng đế này Tôi có thể giải quyết hạn hán Nhưng sẽ khiến nhiều quốc gia nông nghiệp phá sản Đứng lại Bên trong mọi người đang hợp Các người không thể vào được ờ. Ra tay đi Đứng yên Đây là súng sư âm tiên tiến nhất Chúng ta không thắng nổi cô ta đâu Đưa ông ta đi Xong rồi Bà đến đi Bà là bác lao công đẹp trai dọn dẹp vệ sinh Đúng không nào Thật vô lễ Lá cái hào Tôi là... Tôi biết anh là ai Bảo Gia Số hiệu 009 Là bậc thám làm hỏng chuyện nhiều nhất của cơ sát quốc tế Đồng gái để đuổi theo một tên cướp túi sách Đã tổng nát 103 chiếc xe Theo chiếc du thuyền và máy bay nữa Thì ra cảnh sát quốc tế có chúng ta vào chuyện này Chả trách báo không đăng tin Phải Bởi vì chúng tôi không muốn xảy ra hoảng loạn Nên hy vọng sẽ tìm lại được hạt giống thượng đế trong thời gian ngắn nhất Vậy thì đi tìm đi Đến nhà tôi làm gì Tôi đến đây muốn hợp tác với anh <laughs> Tôi chỉ là một bách tính nhỏ nhỏ Làm sao có thể giúp được anh chứ Không không không Lạc Gia Hồng Anh là loại người gì Tôi hiểu rất rõ Nhà quanh anh hơn 30 đời làm giặc Là hiệp đạo Hơn nữa chúng tôi đã rửa tay các kiếm rồi Đúng của Gia Hồng Bà là ai vậy Bà là ai Ông đã về rồi mẹ à Ngoan nào Để tôi xem nào Gideon bà là ai Ông có lương bài trò là nói mình mất trí nhớ này nọ Rồi nói là không còn nhớ tôi nữa Nhớ mà Không cần nói Anh vậy là tốt rồi Tôi có nấu canh để đem ra cho mọi người uống Mẹ à Nếu canh ngon thì nhất định phải đem cho bố rồi Phải rồi Con đợi mẹ nhé Ai vậy? Mẹ tôi bảy có bệnh thoái quá não Cho nên thường nhầm lẫn nhiều thứ được, tôi chấp nhận Vậy thì bố có vài chuyện muốn nói với con Chúng ta không có gì phải nói cả Cảnh sát quốc tế không thiếu người Tại sao lại cần chúng tôi giúp chứ Là vậy Máy tính của chúng tôi bị hacker xâm nhập Tất cả tài liệu và thân phận của cảnh sát quốc tế và đặc công đã bị lộ Tôi cần anh giúp Tôi rất tôn trọng ý tưởng của anh nhưng tôi không giúp anh Hạt giống thượng đế là dự án do các anh tài trợ Và hạt giống thượng đế bị đế cắp ở chính công ty canh Anh không thể nào thoát khỏi trách nhiệm này đâu Tôi biết ai đã đế cắp hạt giống thượng đế Tổ chức tội phạm Nhật Bản Tân Nguyệt Tổ, thủ lĩnh của họ là một phụ nữ tên là Suki nhưng có một việc mà anh không biết Giáo sư không phải là biểu cốc Ông ta bắt tay với chúng Bảo chúng đến lấy hạt giống Bọn họ sẽ bán hạt giống thường đế cho tổ chức tội phạm lớn nhất Kimek Nếu hạt giống thượng đế lọt vào tay Kimek Thì kết quả sẽ thế nào Anh đã nghĩ đi Đừng giao dự nữa chúng ta Thi đấu đi Anh thua thì hãy đi theo tôi Đây là điện thoại của tôi Tôi để nó vào trong túi đi Nếu trong vòng một phút anh lấy được thì coi như là thua Không Tôi để điện thoại đi Nếu trong vòng một phút anh lấy được Thì coi như tôi thua Nào 嗯。 đến đi Thịt nhão, đến đi Lại Mày hư quá Vậy là tôi thắng rồi Không Không phải do anh làm mà do nó làm Cho anh thêm một cơ hội nữa Tôi muốn đánh anh từ lâu rồi Được Hôm nay nếu anh đánh trước mặt tôi Thì coi như tôi thua Nào Việc đánh bố con thì cứ để mẹ Ông ấy luôn thua mẹ à, Không đánh trước mặt Chưa thua Tôi muốn đua xe nhanh Phía trước mặt là dòng chữ S Qua dòng S sẽ đến một khúc cua ngoặt Qua khúc cua ngoặt khoảng 200 mét sẽ có bảng tên đường Ai qua bảng tên đường trước thì người đó thắng Anh đã thua hai lượt rồi Hy vọng lượt này anh sẽ thắng Tôi cần một hộp sự Tới đây đi Nếu anh thắng được này Thì tôi sẽ suy nghĩ chuyện đó Bác sĩ, tình hình của Hồng Tinh Bảo sao rồi? Không mấy lạc quan, trừ người vào thăm thôi. Hai người ở đây đợi đi. Anh là Tôi là đồng nghiệp của Bảo Gia Tên là Binh Binh thuộc tổ vũ khí Binh Binh à Họ Lý hả Tôi họ Phạm Alo Tôi đang có việc quan trọng Có gì lát nữa nói nhé Cô Phạm Băng Băng Bây giờ À, à không phải Anh Phạm à Tình hình của anh ấy sao rồi Bảo gia đã Xin lỗi Đã làm hư xe của anh Chiếc xe chỉ là chuyện nhỏ thôi Chỉ cần anh không sao là được rồi Tôi là một đặc công không đủ chuẩn Tôi không giỏi với anh Tôi rất hối hận Có chuyện gì tôi có thể làm giúp anh không Tôi hy vọng anh có thể cứu thế giới này Lấy lại Hạt giống Thượng Đế Đây là ước nguyện cuối cùng của tôi Bảo gia Tôi sẽ suy nghĩ Không cần suy nghĩ đâu nếu như anh không đồng ý Thì tôi Có chết Cũng không nhắm mắt Tôi đã nói tôi sẽ suy nghĩ mà Bảo Gia Tôi sẽ cố hết sức Bảo Gia Tôi sẽ làm như anh nói Bảo Gia Đừng đau buồn quá Bác đẹp trai sao rồi Đi rồi hả Tôi sẽ gọi điện thoại chuẩn bị tăng lễ Điện thoại của tôi ở trong đó Lúc nãy anh diễn quá khoa trương đó Anh biết không vậy Giọng máy khó diễn lắm Khó làm sao Không sao Tôi lấy điện thoại thôi các người tiếp tục đi nhé Anh đừng qua đi Anh qua đây tôi sẽ ờ, giết chết anh đó vâng, ờ. Ờ. Giết chết anh hả vâng, Tôi giết chết anh Có Đây là trung tâm huấn luyện của đội đặc công chúng tôi Công phu gì mà thần kỳ vậy Bọn họ đùa thôi Ủa. Đây cũng là đùa sao Không phải Thất bại rồi Liên binh Liên binh Liên binh Báo ra Có thứ gì mới không Có đi và dạ, phát minh ra một mẫu điện thoại mới dạ, Nếu là điện thoại dạ, Thì nên dùng điện thoại mẫu mới nhất của chúng tôi iPhone 8S tôi sẽ tặng mọi người một cái Ai cần anh tặng chứ Đội của binh binh đã mất 3 năm nghiên cứu ra Một mẫu điện thoại có 207 chức năng đặc biệt Bản phong Uphone 8S Plus của chúng tôi Có 707 chức năng đi là 707 chức năng đó có chức năng nào phun lửa không Thành công rồi Hay chưa nào dùng đồ sạc giống sẽ phát nổ đó đây là vũ khí rất nguy hiểm nếu gặp cái địch thì sẽ phóng ra kim điện là cái này sao báo gia ờ. anh làm gì vậy hả gọi điện Tôi quên nói cho anh biết Bản thân của chúng tôi Trong 207 chức năng đó Tôi quên cả chức năng gọi điện thoại ừ, Thì ra là một cái điện thoại không thể gọi điện được sao Bảo gia à, bảo gì? trong nước nghiên cứu Đúng là bánh thật Sao lại quên được chứ Bảo gia đừng đánh tôi Tại sao hả Đen ba Bảo gia à, chúng ta tìm được Tiết ưng rồi Hải quan Macau đã xác nhận Thiết Ưng đã đến Thiết Ưng là cánh tay đắc lực của điều Gia Thường hoạt động ở Campuchia và Thái Lan Lần này hắn ta đến đây Chắc chắn là bàn chuyện làm ăn với Tân Nguyện Tổ Ở Macau Thông tin của các người sao là chuẩn vậy Chúng tôi có một gián điệp trong tổ chức của chúng Nhưng không biết người đó là ai Vậy tôi đi Macau thôi Gọi chị Thiên Na tiếp ứng chúng ta Một triệu tiền quy Hai dáng liền làm cái Để tôi liền một phen đã Con nít không được chơi bài Để anh chơi cho Tiểu tử à Coi chừng thua trái túi đó Hình Lá mười rồi <laughs> anh chết chắc rồi lá mười lá mười À? Giờ tôi nhắm mắt là bài cũng thắng canh nữa TV Đáng yêu không nè Không thể Thắng nè Thắng Nhà cái không điểm Nhà nhỏ một điểm Nhà nhỏ ăn Đừng đi chứ Tôi cho anh mượn tiền chơi Đừng nghịch nữa Em mau đi đi Anh sẽ giúp em quyên hết số tiền đó đi à. Còn bé cứng đầu thôi Để tôi khuyên đó Thay quần áo xong rồi ta đi ăn nhá Được ừ. Anh à Anh muốn làm gì Chơi tôi hả Các người sẽ đến mùi Raymond Gia Hào Gia Hào có chuyện rồi Mau đi xem đi à. Được Chờ đó Ra tay vậy quá Muốn thử tôi hả cái điều sau Chỉ bằng cặp mắt đó mà dám chơi tôi sao Đến đi Đau Chụp gì vậy à? Không cho chụp hả chịu Dũng sĩ tuyệt địa Đau Đau Đau quá Đau quá Nhẹ thôi Nhẹ thôi ờ. Ờ. Anh ờ. Anh dùng khói nương Học theo anh đó à! Ai gì Bố anh đi Tôi là mẹ của anh thì có Dám thừa cơ hội lợi dụng tôi hả Gia Hầu Gia Hầu không sao cả Cập kiến phòng hầu ừ. ừ. ừ. Đi rồi Thả quỷ ra Cô không sao chứ Ugh! Nếu như gọi cho cô ấy Không biết cô ấy sẽ nghe máy không Bảo gia Anh trai biến mất rồi Điều đó tôi có thể tìm được còn sống đi Chỗ này cáo tù sẽ không có ai đến Chỗ này đang sửa chữa Không ai cứu anh đâu Định mắt tôi hả Tần thư sinh kia đặt Gia Hầu Anh nhúng tay vào việc của chúng ta làm gì Hắn có nhiều đồng bọn lắm Bây giờ tôi sẽ lấy mạng của anh Chờ chút Đây là loại đường độc ở khu vực Amazon Nam Mỹ với mức độ sinh sản rất mạnh. Nó rất thích ký sinh ở trên cơ thể của động vật. Sau vài tiếng sẽ đẻ trứng, sau đó sẽ hóa thành sâu, hút cạn hết chất dinh dưỡng của vật ký sinh, sau đó cắn nát cơ thể người đó sẽ bò ra để tìm vật ký sinh khác. Đây là định luật của tự nhiên Giống như từ màu sao biết quá Phong Vũ dạ, Diễn Phi Banh miệng anh ta ra Loại đường đèn sợ lạnh Sẽ bò đến chỗ mát nhất Trên chừng đó Có gai anh à, không thể nào nôn ra được đâu Cứ chờ chết đi Cơ thể sẽ lạnh đi Nó sẽ cắn nát cơ thể của anh để bỏ ra Bọn đàn bà thật thâm động. <laughs> Được rồi Tôi đi trước đi Tôi cho cô biết Điêu gia đang đợi cô ở chỗ cũ Vậy chúng ta cũng đi thôi Tôi sợ máu lắm Thấy máu là xỉu ngay Wow. Tôi phải làm cơ thể nóng lên Anh hãy bình tĩnh để nhiệt độ cơ thể hạ xuống Cô muốn Tại sao cô lại cứu tôi Rốt cuộc cô là ai Cô quay lại đi Phong Vũ Tại sao cô lại cứu tôi chứ Rốt cuộc cô là ai vậy Phong Vũ Quả nhiên quả thật ở đi ờ, Không sao chứ Không sao anh ba Để tôi Cũng may là còn có cái này Để tôi ừ. Ừ. Suýt nữa tôi bị con trùng này ăn rồi Cũng may có một cô gái tóc bạc Ở Tân Nguyện Tổ Tên là Phong vũ đã cứu tôi Cô ấy cũng dùng bánh phô này Có khi nào là người của các anh không Cũng có thể Diệp Lan Đây là tài liệu của đặc công gửi cho chúng ta Tôi không biết tiếng Ý Ai biết tiếng Ý chứ Cảm ơn Nói tiếng Trung đi Bọn họ nói Tân Nguyệt Tổ có một căn cứ thử nghiệm bí mật ở Milan, an ninh thuộc hàng bậc nhất châu Âu, nhiều tầng lớp bảo vệ. Thứ của chúng ta nhất định có trong đó. Bọn họ không biết chuyện hạt giống thượng đế chứ, không biết. Thứ chúng ta biết là Liêu Gia đã rời khỏi Đông Âu. Tôi nghĩ mấy ngày nữa, hắn sẽ gặp mặt bọn Tân Nguyệt Tổ. Em hãy nói rõ về an ninh của căn cứ đó cho anh nghe Hả? Anh muốn biết rõ từng chi tiết đây là căn cứ an ninh được xây dựng trong 18 tháng của chúng tôi Không có tấm thẻ này và giống mặt của tôi Ngay cả con muỗi cũng không vào được Tôi muốn nhắc nhở ông Sau khi cánh cửa này được mở ra Ông phải nín thở Chân bước nhẹ nhàng Nếu vượt mức 25 TV Trong hành lang này Thì sẽ có vô vàng ánh điện chết người được phóng ra Kẻ xâm dập chắc chắn sẽ trở thành bã thịt nát không phải chứ ừ. Ánh điện được bắn ra theo tọa độ XY và đủ các thứ Ngay cả con mũi cũng không thoát được Yên tâm đi Hạt giống thượng đế ở chỗ này rất an toàn 25 <laughs> DP, Ánh điện chết người Tốt lắm Giáo sư, chúng ta bàn chuyện làm ăn đi Chẳng phải ta đã nói rồi sao Sau khi bán hạt giống đó Các người sẽ lấy 30% số tiền Chúng tôi hy vọng bán cả công thức Mà chỉ có mình ông biết Như vậy thì giá sẽ cao hơn Vậy thì không biết Hay thế này, đỡ ngược lại chúng tôi đấy 70% Ông lấy 30% Vậy càng không được Nếu chúng tôi không bảo vệ ông nữa Ông đã khỏi cân cứng điện Thì người của liêu gia sẽ hành hạ ông đến chết mới thôi thì làm ăn cái gì vậy Sau này ai dám hợp tác cùng các người nữa Ông cảm thấy ông có cơ hội nói cho người khác biết sao Các người muốn làm gì Đây là phát minh mới nhất Có thể sao chép thế giới của ông Trong vòng 72 tiếng Sao chép kiểu gì tiếp nha Thông tin mật báo Sư Kiên đã giết giáo sư Nhưng mà đã sốc hết thế giới của ông ta Bí mật của hạt giống thượng đế Cũng ở trong đó Nếu như hạt giống thượng đế có thể dùng trên hạt cocaine Vậy thì lợi nhuận của chúng ta mỗi năm sẽ tăng gấp 10 lần phải Tôi đã thay mặt hai ông chủ Hẹn sư kia đến gặp ở xây dựng động Casio Hay thật, không ngờ em gái này còn giỏi hơn là hacker chúng tôi nữa Con bé này giống sư nghĩa rất đen Chỉ là da trắng thôi <laughs> Phải rồi Nếu muốn vào căn cứ đó Tức là phải sao chép chìa khóa Trời lưỡi của quản lý Sophie và cả giống mặt của cô ta Tại sao phải dùng giống mặt chứ Bởi vì giống mặt giống như giống dân ta vậy Giống mặt của mỗi người là độc nhất vô nhị Sophie ở Milan 8 năm Đã 7 năm Chưa có bạn trai Hẳn rất cô đơn Vậy cô ta thích loại đàn ông thế nào Cô ta thích đàn ông mặc áo khoác dài Bạn trai cũ bị bắt ngày ngày mặc áo khoác dài Sophie từ nhỏ đã thích cô Evelyn Delon Cho nên rất thích những người đàn ông Mà áo khoác dài Sao có thể thích kỳ lạ vậy Nếu như chúng ta muốn lấy giống mặt của cô ta Thì phải tìm một người đàn ông Thích mặc áo khoác dài Cô ta rất thích đùa giỡn <laughs> đẹp trai và thích âm nhạc nữa có tình yêu thương tìm đâu ra một người đàn ông hoàn hảo như vậy chứ sao lại cười vậy chẳng phải anh ta đã nói tôi sao <laughs> tôi tỏi chinh phục cô ta <laughs> Trong tay tôi sẽ có con mắt của cô ta đừng <laughs> thế thế thì anh đi đi Tất nhiên là tôi đi rồi Chẳng lẽ anh đi sao Đẹp trai áp khoác dài Có tin nhắn mới Nội gián của chúng ta ở Tân Nguyệt Tổ tên là Phong Vũ Có gì cần cứ liên lạc với cô ấy <laughs> Trễ thế này rồi Sao đây chỉ để uống cà phê với tôi sao Có chuyện gì hả Năm sáng ngày nay Tôi có một câu hỏi muốn hỏi anh Hỏi đi Cô gái phong vũ tóc bạc đó Có phải là nội gián của các người không Chuyện nội gián bí mật này Sao có thể nào nói nhanh được chứ nếu không phải Thì tại sao cô ta lại mạo hiểm đến cứu tôi như vậy Còn nhất tôi hút con trùng độc đó ra nữa Hãy cho tôi biết Có phải anh thích cô ấy không Anh cho tôi biết trước đi Cô ta có phải là nội gián không Hỏi thật hả Tôi không nói cho anh biết đâu Anh thật đáng ghét Anh đừng hỏi nữa anh có hỏi nữa tôi cũng không nói cho anh biết đâu <laughs> Hỏi thật đó Anh có quen Phong Dũng không Anh quen Phong lắm được chứ gì Tại sao lại có vẻ khờ khạo trong tình yêu vậy Tôi giống diễn rất khờ khạo mà ừ. Anh làm như anh hiểu rõ tình yêu lắm vậy Đổi chủ đề đi Không đổi Nói thật đi Anh có bạn gái không không có Vậy thì anh có bạn trai không Anh có tin là tôi giết chết anh không <laughs> Được rồi Tôi cho anh biết Thật ra trong tình yêu Tôi cũng rất hờ khảo Tôi có vợ Chia tay rồi Hai năm rồi, chia tay hai năm rồi Cô ấy nói Ngày nào cô ấy cũng sợ Tôi đi sẽ không trở về Sau đó chồng mình Được công gì cũng không được nói với người khác Chồng mình cứu cả thế giới Thậm chí chồng mình làm gì Cũng không được nói Thật ra anh có thể đổi công việc khác mà Cô ấy có thể sẽ quay lại với anh Làm đặc công lâu rồi thì tất nhiên sẽ có nhiều kẻ thù Không làm thì chết Còn sớm hơn nữa Tôi sợ cô ấy Sợ cô ấy chịu khổ Có vẻ như vợ của anh là một người rất tốt Có hình không cho tôi xem chứ Ôi trông được đó Rất xinh đẹp Có vẻ như rất thiện thục Có tướng phu thê Tôi có một tấm này thôi Tôi cáo danh là Tôi cảm thấy cô ấy sẽ quay lại tìm anh Cảm ơn nha Nói chuyện với anh thật là vui Tôi luôn thua anh Chúng ta thi thêm lần nữa đi Sao mình về khách sạn trước Nếu anh thu thì phải tặng cho tôi chai rượu gian đỏ năm 1982 Nếu tôi thu thì tôi tặng cho anh chai 2012 Vậy thì lợi cho tôi quá Tôi cho anh biết Phong Vũ là đồ dáng thật đó Bắt đầu Anh sống sao thật Không ngờ anh suy tình đến thế Nhưng mà phụ nữ mà chịu nhường cho tôi Anh đúng là xấu xa Bộ dạng của anh cũng chả tốt đẹp gì đâu Nhưng mà có được người bạn với anh thật vui Chúng ta đã đang bận đi Tôi sẽ gọi một cha sân banh Được, đã lâu rồi không uống Nhanh vậy Không phải thế chứ Chỉ được gọi mà Xin chào phục vụ phòng đi nhân gì để khách sạn mời Được Chúc như vậy Cảm ơn Phục vụ ở đây tốt quá Tao không à? ngờ Look! 不许打我！ ra lại là người của Kim Mắc Thời tiết có khi thế này thế nọ Không ngờ tôi lại bị thương đến thế này Ngày hôm sau là trận quyết đấu của AC Milan Mọi người sẽ tập trung vào đó Không thể đánh mất cơ hội hành động này Nhưng bác đã bị thương thế này rồi Ai đi uống rượu Sophie đi Nói cũng đúng Thật ra anh cũng khá đẹp trai đó à? Tôi hả? Anh không sao chứ Không tin nổi Tôi đã nằm mơ một giấc mơ y hệt thế này Suốt hơn một tháng trời Cô đã xuất hiện trong giấc mơ của tôi Hơn một tháng rồi Chú ơi Sao lại thế này chứ Anh đã mơ thấy gì Tôi mơ thấy tôi sắp chết Tôi mơ thấy cô Tôi mơ thấy mình Đến nơi này Tôi mơ thấy hai chúng ta bên nhau Hai chúng ta đã làm những chuyện Người ta ngại quá à, Anh nói đi Thì là Người ta ngại quá Anh nói đi Thì Hay tìm một nơi an tĩnh thôi nói đi Được đó Đi thôi Bảy năm rồi tôi chưa đụng đến đàn ông Anh Chính là món quà Mà ông trời ban cho tôi không được Tôi không thể mạo phạm lẫn thần trong lòng mình Tôi muốn chết Nằm một chút nữa đi Thật ra tôi luôn muốn làm với cô Những việc ta đã cùng làm trong mơ Nhưng mà Chuyện đó Có hơi khó nói Anh cứ làm đi Vậy thì tôi tắt bất đèn Thật là lãng mạn Mau đi đi Dạ, Cút đi Cô đoán xem trong mơ tôi đang làm gì với cô nào Sao người ta biết được Trong giấc mơ Tôi đã hôn chân cô Thật sáng tạo Cưng hay quá Cưng à Mau lên Tại sao mắt cô lại màu xanh vậy Bởi vì em đeo kính áp trùm có màu Có thích không Thích Bất ca à? Không đủ cay Thêm chút cay nữa Cưng à Dùng miệng Đút em Mau lên Xin lỗi Không sao chứ Không sao Để em đi rửa Rửa đi Anh à, chờ em nhé Được ra ngay đi Cô không tắt đèn Tôi không thoải mái đâu Cậu không báo đi Nhớ giận rồi Được ờ, Gọi cho cô ấy thôi Báo gia tôi đã chuẩn bị xong rồi Tình hình bên bác thế nào Tôi chuẩn bị xong rồi Nói với Gia Hồng Hệ thống bảo an có 282 ống đèn trừ đi giữa các ống đèn là 2,5m Có 8 tổ hợp ánh sáng Cái cuối cùng phải kích hoạt là hệ tổ hợp cho nên trong 3 phút Nếu không rời khỏi thì sẽ chết ngay Nhưng mà Với thân thủ của anh trai cô Chắc sẽ không có vấn đề gì đâu Cứ yên tâm Bác gia cảm ơn bác Không cần cảm ơn Có người nhà thật tốt Sơ vận động cao siêu 50 tỷ 30 tỷ e Không được Vậy thì khỏi bàn bạc gì cả Tôi đã vào phòng an ninh Đã đến phòng an ninh Sao vẫn chưa đến vậy Anh đúng Anh cô đến chưa Chưa được Phải nhanh lên Hết giờ rồi dạ, Anh ta đến rồi Sao rồi Bảo giờ đã nắm được hệ thống bên trong Vậy thì chúng ta phải mau lên Dân vâng. Sau khi kích hoạt ánh sáng chết người đó Ta phải rời khỏi đó trong 3 phút Nếu không tính mạng sẽ gặp nguy hiểm Cự ly 52 mét Cân nặng của tôi là 70 kg Anh ba Anh phải cẩn thận Đi thôi lại là cô Anh không cần cứu anh ta Dù sao cũng là một mạng người Anh Lạc Anh đúng là một người tốt Cảm ơn Không thấy đường hả Trường kim của hắn có độc Cũng như anh lần trước Mà tôi đã đi bắn xe mắt Đeo bắt kiến chỉ để lừa anh thôi Đưa lương gạt Lúc nãy tôi đã nói với anh rồi mà Giờ tôi sẽ nghĩ cách giải độc cho cô Tôi còn có thể chịu đựng thêm chút nữa Chúng ta mau lấy hạt giống thượng đế đi Đây là ký ức của giáo sư Chúng ta mau đi thôi Anh muốn làm gì Anh muốn làm gì Tôi phải làm đóng người để giúp cô hút con trùng độc ra Tôi đâu có ăn con đó Cũng phải Đừng hút nữa Đừng hút nữa Cô cũng đã giúp tôi hút một lần rồi mà anh ba Anh làm gì vậy Cười gì hả Chưa thấy đẹp trai sao Mẹ con về rồi Vậy dạ sao con còn chưa về Con phải giao một thứ quan trọng cho cảnh sát Sau đó về ngay thôi Nó có nấu canh nè Mau về uống đi Cá nhân xanh thủ yến Chú chính bánh bao chiên cha Hưng và Raymond đã về trước rồi Hay là mẹ cho họ uống trước đi Đợi khi muốn gặp anh để khen dạ. Anh là anh hùng Anh là anh hùng dạ, dạ, Anh là anh hùng lớn của tôi Siêu Siêu Tôi biết Tôi cảm thấy dùng từ lớn Mới đạt được sự tôn trọng mà tôi dành cho anh ấy Phải Lớn và đẹp trai ừ. Đẹp trai hơn hai chúng ta ừ. dạ, Làm gì có chứ Chỉ cần được lại 20 năm Bảo gia nhất định là miếng thịt tươi cao cấp ừ. Làm gì có Vậy thì là đã từng đẹp trai Nào Cô trên siêu thị 588 đồng Rất có ích Cảm ơn Không có gì thì tôi về trước đi Đừng Hãy ngồi đi Tôi còn rất nhiều điều muốn nói với anh Ngồi đi nào Lãnh đạo Anh lên đó 90 phút rồi bàn đầu dài một bộ phim đó Ngồi đi Ngồi đi Vậy tôi sẽ tiếp tục khen Nữ thần thám đội giá của chúng ta Lãnh đạo Tôi cảm thấy anh có thể viết những lời khen tặng tôi vào trong thư Vậy thì mẹ tôi cũng đọc được Vậy ta sẽ nói những điều mà mẹ cô không thể đọc được Tại sao cô còn nhỏ tuổi mà phát triển tốt quá vậy Khen tôi đi Lúc nãy Lúc nãy đó anh già không có Tôi giống già mà Thả tôi ra Thả tôi ra đi Chỉ cần cố gắng thì sẽ có cơ hội lên được vị trí như tôi Tôi sẽ cố gắng Có lãnh đạo tốt với Tôi sẽ thành công thôi Bọn họ đã bắt mẹ tôi Cậu có mau theo đuổi đi Để tôi Câu đó dành cho cả tôi luôn Đúng không nào Phải Nói về nãy gì quá trời mua sắm Ngày lễ không dùng được Được, dũng cảm lắm Dẫn đến chỗ chúng tôi Tôi đã đem đồ các người cần đến Tôi muốn gặp mẹ tôi Anh có tư cách gì bàn đến điều kiện chúng tôi chứ Tôi giết cả hai người Tôi đã thuộc về tôi Họ trên tay của anh ấy được lắp thiết bị đặc biệt Chỉ cần nhấn nút Thì sẽ phá hủy ký ức và giống tượng đế Cô muốn mất cả chị đứng chàng sao Xem ra phải cho anh gặp mẹ rồi Dẫn bà ta ra Mẹ Mẹ ngủ đi dạ, dạ, Có quen dạ, không Ăn ngon không Thì ra nơi bị quái đi Có nhà vệ sinh đó Hãy gà trốn cho mẹ tôi trước đi Tôi sẽ đưa hạt giống cho các người Đây là địa bàn của tôi Quy tắc cho tôi quyết định Hãy đưa hạt giống đi Anh muốn xem huyết ưng Đánh gãy chân của mẹ anh sao cút đi Tôi chỉ cận ấn nút trên đồng hồ Thì điêu gian của các người sẽ biến thành một con điêu chết Cậu không bằng thả mẹ tôi ra Điêu gia anh ta không phải điều gia Cậu giết anh ta đi Tôi Mới là điêu gia Anh ta là anh trai của Thiết ưng ừ, Tên Thiết Khổ Là vệ sĩ của tôi Tôi cố tình để cho người ngoài làm tưởng anh ta là điêu gia Các người tưởng tôi là ai chứ Là tình phụ của anh ta sao Mở tiệc hả Thả thiết mẫu đi Nếu không tôi sẽ cho mẹ của anh một phát súng Yên tâm đi Không chết đâu Mà sẽ mất rất nhiều máu Sẽ rất đau Đừng mà Đưa hạt giống từ đấy đi Tôi muốn xem là thật hay giả Nước đi là đầu tốt Chuyển 50 triệu euro vào tài khoản của tôi Tôi sẽ thả mẹ anh ra Cô không giữ lời Tôi là đàn bà Chứ đâu phải là quân tử Còn gì phải giữ lời chứ <laughs> Các người làm gì vậy Con trai Đủ rồi Mẹ Thật ra có một chuyện con muốn nói với mẹ từ lâu rồi Nói đi Thật ra con đã luyện thành Môn thoát thân đại pháp từ lâu rồi Hay lắm đi bọn ta đi

锁，只要把它拉力。 Tin là ba chúng tôi đánh không lại cô Không cần đợi tôi Tôi không tin là hai chúng tôi đánh không lại cô Giá dạ cẩn thận Không được coi thường con nhỏ này rằng hai người khác như sao Đừng quên còn có tôi Tôi coi mất Còn một tên Tôi không tin Tôi không tin Tôi không tin Tôi không tin Ba bị chúng tôi không đánh lại cô Hai người Kim Trường Trang, tuyên bố sao Cô ta là cao thủ tuyệt đỉnh Bà già Tôi cần ngày càng thiết bà rồi đó Chị bố Sam hả Tôi đã cho cô chết nè Tại sao Sao sợ đi đánh vào ngực như vậy Chắc chắn là hàng giả rồi Tiếp tục tấn công à. Là thật đó Chết rồi Người đánh nhau cực lực quá đi Thiều Sa chỉ vì cái xoài 有力。 Alo Alo ai vậy dạ. Ờ Xin bảo đi dạ. Làm gì hả dạ, Không có gì Anh đang nghĩ nên gọi điện cho em đi Anh đang ở đâu vậy Anh đang ờ. ở trên máy bay Có chuyện gì không Không có gì ờ. Được ờ. rồi không nói nữa Máy bay sắp có cánh rồi Thế nhé, tạm biệt Alo Thật ra công việc của anh Em rất hiểu Nếu anh có nhiệm vụ nguy hiểm nào Thì anh đừng làm Anh phải sống Sống thì mới cứu được trái đất Em phiền quá Không nói nữa Không phải đâu Em Nếu có cơ hội anh sẽ gọi cho em Tạm biệt Bye bye Giám đốc cẩn cấp bùng ghế ra gọi cho vợ mình rồi Cảm ơn Cảm ơn mọi người Cô cũng đến luôn hả Thật vui quá Mẹ lên là lỡ kia lãnh đạo của Bảo Giang là lãnh đạo của bốn con Bà lão cả, bà đẹp quá Cảm ơn bà đã cứu cả thế giới Khách sáo quá Có thay mặt người dân toàn thế giới Cảm ơn bà Khi đã sinh ra một đứa con ưu tú như vậy Tôi sẽ phải khen bà nhiều đây Em cảm thấy lần này anh đã đạt tiêu chuẩn Tối nay có thể đi xem phim với em đi chạy quá rồi Anh có hẹn rồi Anh hẹn với ai vậy <laughs> Cương à Anh cảm thấy cô ấy thích hợp với anh hơn <laughs> nên này bao nhiêu tuổi rồi 28 tuổi 28 tuổi à Không giống 28 tuổi vẫn còn vẫn được giải ngoài như vậy Thật là không dễ Bảo gia Sao đây là có hình của anh ấy vậy Chỗ này lẽ ra treo hình của bố tôi Bây giờ cũng là bố của anh Xem ra tôi phải đổi bố rồi Bảo gia, ờ, Anh không sao chứ Không có Sao hả Mà đỡ tôi ra ngoài đi Anh đang đợi ai vậy Phòng vụ nói cô ấy sẽ đến Đến rồi kìa Xin lỗi tôi đến trễ Chúc mừng sinh nhật Cảm ơn Hai anh chị trò chuyện nhé Xin chào, tôi là Lạc Gia Hầu Anh cứ bật kệ anh ta Anh ta là kẻ lừa đảo, em mới bắt được Chưa kịp để về đường đã đến đây rồi Anh còn tưởng anh ta là bạn trai của em Ngô tầm mỹ của em kém đến thế sao Cô đừng có công kích cá nhân nhé Trai đẹp thì không được người sao Cẩn thận trai đẹp đó Tối nay cùng ăn tối nhé Em vừa nhận nhiệm vụ mới phải đứng ra siêu Để em về rồi gặp nhé Được Tạm biệt Alo Chuẩn bị sẵn máy bay Tôi đang đi ra Brazil Sao hình của bọn da lại đi à, Anh ghen hả Ngày mai em sẽ để hình của anh lên được chứ Không cần đâu Chỉ cần thay thành hình trắng đen là được rồi Chúc mừng sinh nhật Bây giờ chỉ có tôi và Lạc Gia Hầu biết được sự tồn tại của hạt giống của Thượng Đế Chúng tôi không làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn Hello mọi người à, Xin chào tất cả các bạn đang quay trở lại với Xin chào mọi người đang quay trở lại với kênh dạy con thông minh Chào tất cả các à, bậc cha mẹ thông thái của chúng ta Tham gia chương trình Hôm nay chúng ta bàn một chút về vấn đề có nên cho con ngủ chung với bố mẹ à, hay không Và các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh miễn phí để à, không bỏ lỡ những video mới nhất từ chương trình nhé Và cũng đừng quên like và chia sẻ cho bạn bè và người thân cùng xem Và chúng ta bắt đầu theo dõi nhé Các bạn thân mến, có rất nhiều ông bố bà mẹ cho rằng Chúng ta nên để con ngủ riêng càng sớm càng tốt để giúp con rèn luyện tính tự lập. Tuy nhiên các bạn biết không, một trong những chuyên gia hàng đầu về sức khỏe mẹ và bé ở Anh mới đây đã lên tiếng khuyến cáo các bậc cha mẹ nên cho con ngủ chung đến khi sang tuổi thứ năm. Tại sao lại như vậy? Mời các bạn cùng chúng tôi lý giải điều này trong bài viết của chương trình hôm nay. Bài viết Trẻ nên được ngủ chung với bố mẹ khi đến 5 tuổi. Mời các bạn cùng lắng nghe. Margaret Sunderland, giám đốc trung tâm giáo dục tại London cho biết, trẻ được ngủ chung cùng bố mẹ sau này trưởng thành sẽ khỏe mạnh và điềm tĩnh hơn. Sunderland là nhà khoa học, cũng là tác giả của 20 cuốn sách về nuôi dạy con, đã đưa ra lời khuyên như vậy trong cuốn sách The Science of Parenting, tạm dịch khoa học về nuôi dạy con. Lời khuyên này dựa trên cơ sở khoa học, cụ thể dựa trên 800 nghiên cứu lớn nhỏ, thậm chí Sunderland còn ra sức kêu gọi các chuyên gia giáo dục sức khỏe phát hành những tờ thông tin nhằm giáo dục nâng cao nhận thức của bố mẹ về việc cho con ngủ chung. Cô nói, những nghiên cứu này cần được phổ biến rộng rãi đến các bậc làm cha làm mẹ. Sunderland còn cho biết ở Anh, các bà mẹ đang có trào lưu rèn con tự ngủ khi con mới vài tuần tuổi. Đây là điều cực kỳ có hại bởi tách con từ mẹ sẽ tăng sản sinh hormone xấu. Kết luận này dựa trên các nghiên cứu trong suốt 20 năm qua về cách thức phát triển não bộ của trẻ và các nghiên cứu sử dụng chụp CT để phân tích não bộ trẻ phản ứng như thế nào trong từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, một nghiên cứu thần kinh học 3 năm trước đây đã chỉ ra rằng khi trẻ bị tách khỏi mẹ, não bộ của trẻ trải qua sự tổn thương tương tự với tổn thương về cơ thể. Sunderland cũng tin rằng những quan niệm hiện tại nên xóa bỏ. Sunderland cho biết, ở các nước phương Tây, họ rất kiêng kỵ việc cho trẻ ngủ chung với bố mẹ, nhưng điều tôi nói trong cuốn sách đều dựa trên khoa học các nghiên cứu trên thế giới đều kết luận việc ngủ chung với bố mẹ đến khi 5 tuổi là sự đầu tư có lợi nhất cho trẻ. Trẻ dưới 5 tuổi thường có những nỗi sợ và việc cho trẻ ngủ chung cùng bố mẹ để giúp chấn an tinh thần. Sunderland trích dẫn một kết luận từ một nghiên cứu khác rằng 70% phụ nữ từng bị để mặc cho khóc khi còn bé, sau này dễ mắc các bệnh liên quan đến tiêu hóa. Annette Moffat, giám đốc điều hành của tổ chức làm cha mẹ Family Link cho biết, ở Anh, các bậc bố mẹ thường cho con ngủ riêng từ rất sớm. Bố mẹ chỉ muốn mình được rảnh rang và có không gian riêng. Sunderland nói, cho trẻ ngủ riêng, tách trẻ khỏi mẹ khi trẻ một vài tuần tuổi, không dỗ trẻ khi trẻ khóc trong đêm. Được chứng minh rằng có thể làm tăng lượng hormone cortisol. Mức độ cortisol cao có liên quan đến nhiều nguy cơ sức khỏe như cao huyết áp, nhức đầu, đau bụng, khó tiêu, trào ngược axit, giảm gắn kết với mẹ, cản trở nuôi con giữa mẹ, chậm lớn, giảm chỉ số IQ, phát triển chậm, và mất niềm tin vào xã hội sau này. Các nghiên cứu về trẻ dưới 5 tuổi đã chỉ ra rằng hơn 90% trẻ em có lượng cortisol tăng khi chúng đi học nhà trẻ và 75% trẻ em có lượng cortisol giảm khi chúng trở về nhà với bố mẹ. Sunderland lập luận rằng việc cố tập cho con ngủ riêng, ngủ một mình là điều bất thường, kỳ quặc, tăng nguy cơ đột tử ở trẻ sơ sinh. Tại Anh, 500 trẻ em tử vong mỗi năm do chứng đột tử ở trẻ sơ sinh trong khi đó ở Trung Quốc, các bố mẹ không có thói quen cho con ngủ riêng mà cho con ngủ chung với bố mẹ những năm đầu đời thì tỷ lệ trẻ tử vong do chứng đột tử trẻ sơ sinh giảm đáng kể. Thậm chí, ở một số địa phương còn không ghi nhận bất cứ trường hợp nào. Các bạn thân mến, hy vọng rằng chương trình ngày hôm nay đã mang đến cho bạn những thông tin hữu ích giúp bạn có thể nuôi dạy được con cái của mình tốt hơn.